nó có hack 10 lỗ không chỉ cho anh cu Mày vào tường Mày phóng lao Mày vào tường Ở nha, tao bắt đầu, tao bắt đầu Chơi thật rồi Mày làm sao Mày ăn cho, đi Cho, cho nó ra tí Mày ăn tao đi Mày ăn tao đi Mày ăn tao đi Cho nó ra một tí là Mày ăn tao đi Mày ăn tao đi mày bây... cứ mày cứ tưởng tao là cu Michael à cu bây... Michael à <laughs> em xem nó có đánh không anh nhìn này à. đây là đây là nó anh nhớ thằng này không phải lát đúng không không phải lát đúng không không phải lát không flash ok ok kìa em duy <laughs> ok bằng linh em thấy nhiều anh ơi ờ, trời đang nhiều anh nhiều ấy rồi rồi ông ơi ông bằng lên mít ông cứ giả vờ mình kiểu mình cứ loay hoay loay hoay. tí nhá, tớ, tớ lại mở lại được, cái bảng chat nhá. Ức chế luôn đấy chứ. Đây đây đây. Cho lính nó lên đi anh em. Cho lính nó lên đi. Đấy, không? Mình từ từ thôi, từ từ thôi mình mới mới ăn người ta được. Đừng có vội. Ok nhiều. Ok. Lại mình YouTube mày. trắng lắm em mày Mày mày mày mày tao đùa với mày à? Mày mày mày hép hép hép hép hép hép. Mày em em em em em em alo alo alo alo alo alo chim chim sẻ gọi đại bàng chim sẻ đến chim sẻ đến chim sẻ đến đại bàng mà chim sẻ gọi đại bàng mà ok đây đây đây đây đây anh hiếu đại bàng cái rọt trả lời em ơi lần đầu quá em ơi là thớt là thớt anh hiếu ơi đầu quá đây à lần ăn đau quá ai à à, nó đánh đến đầu quá không làm gì được luôn á mẹ phải làm clip đàng hoàng phải làm clip quỳ à quỳ như thế nào quỳ quỳ thì dùng quá không không không xin lỗi phải có qua phải có qua quê thì mốt uh, mốt máu gớm đấy nhở mốt gửi gửi cho nó hủ mắm nhá ok chưa ok ok ờ à, tao gửi cho nó hủ mắm đây anh ơi cho nó hóc đi <laughs> Nó có hack 10 lỗ không chỉ cho anh cù <laughs> Mày vào tường Mày phóng lao Mày vào tường Ôi trời ơi anh Hiếu ơi Địt mẹ nam đéo nó ra to thế nhở Cứu em ơi Thôi cứ tình tình tình tình nó nam anh Mọi thứ đều giải quyết được anh em ạ à. Từ từ thôi Ơ kìa, ơ kìa Chạy đi Hiếu Chạy mà, anh chạy mà Ui rồi Đây anh Hiếu chạy đây anh Hiếu, anh Hiếu chạy bên này Thôi bỏ đi em ơi Không nay không, không, không, có em kìa. Có em, có em, có em Có em Yes sir Yes sir bro Anh cút rồi Ờ nó có ăn cán chết mà Địt con mẹ cái gì cuộc trời ơi nhau quá được kìa Ôi em hai thằng cút luôn Mạnh lắm gõ phát anh chết luôn à Đéo hiểu em đâu ra nhỉ Chết nói mọi người Không giết được đâu em ấy Đây đúng không Đâu rồi Mày Cố lên, cố lên, còn thở là con cờ à, Với cái con na Nasus này mà lết thì cũng hơi căng đấy Thì phải đéo được rồi anh ơi Vả hai luôn á Không rờ, nó không rờ, nó không rờ Anh nhớ chạy đi, anh nhớ chạy đi, tim đang lên rồi Đéo được rồi em ơi, nó móc sâu này lên tim băng à đây đây đây đây đây đây đó có mình rồi đây đây đây đây đây em ơi em ơi em ơi cơ cơ hội cơ hội tranh thủ ba son luôn anh hiếu ơi ba son luôn đi cứ đi lên đây đây anh còn sứ giả anh còn sứ giả này được cái mega đấy đây ăn được không được không được không đây đây đây anh qua đây ăn qua đây tôi tôi tôi tôi tôi từ bần tần bần tần có cát tan cứ chạy đi cứ chạy đi cứ chạy đi cứ chạy đi ăn cúc rồi cúc rồi cúc rồi à! thì kéo được được không làm Được rồi, em biết rồi, em biết rồi. chưa ăn chưa thả thế nhỉ kì Thả đây rồi lấy cái mega luôn. Lấy cái mega luôn. Rồng rồng đi, thôi rồng đi. Giờ mình tranh thủ mình đâu đi nhỉ? Mình mình mình ùa lên cái luôn. Còn có ta à? ta thì căng ngói. Nhiều lui tí đi. Ôi ôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy, phải thảm phải thảm được không thằng uh, à, Nasus không gót đây anh giết một từ từ đủ mẹ nó bữa hai phát chết luôn kìa cái đậu má gì mà nó chết mình luôn đấy trời Kata ghê Ăn, ăn nè ăn, ăn đi, ăn đi, ở ờ, kìa Mấy cái thằng này nó cứ đi kiếm cái gì á ta ơi Ăn nhanh lên, cả thằng kia nó ra nó vả thằng, thằng chết bây giờ Ở ờ, kìa Lucien, Lucien Pin pin nó mày ơi Lucien <laughs> Lucien ơi Kìa kìa kìa Từ từ nhá, từ từ nhá, bình tĩnh nào Nasus em ơi, Nasus em ơi, Nasus em ơi. Ok kiểu ơi. Okay. Mẹ mày, thằng chúa. Mẹ thằng này như kiểu bot hợp kim á. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan. Chiến anh kata, ơi. Kata em ơi, từ từ từ từ. Rồi ăn cọc cái nịt luôn rồi. Red à, thế nhỏ. Ê ê ê còn còn thằng kia, còn thằng kia. Đồ mẹ chết luôn. Chết luôn ngay chứ. Anh Hiếu ơi tin em không? Anh Hiếu ơi tin em không? Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây kata kata này kata này kata này. Anh Hiếu có tin em không? Đây đây đây đây em ơi, đây em ơi. Đây em ơi. Đấy, em đang em đang đuổi đây. Con thơ là con cơ. Địt mẹ mày. Mẹ mày em đi tele. Đi lên nhà lên nhà. Mày ở đây ngay ngay ngay gì luôn gì luôn anh Hiếu ơi. Lau đi. Từ từ từ từ từ bất tần bất tần. Đây đây đây lùi lùi đi lùi đi lùi đi ăn bơm máu ăn bơm máu ăn bơm máu ăn bơm máu. Mày mày lâu Lau thì đến lau cũng chết lâu thì đánh lâu cũng chết Em luôn Châu thì đánh lâu cũng chết địt mà Châu thiệt lên lên lên lên lên lên à? lên lên lên lên lên ai à lên luôn nó nó chỉ từ từ em ơi từ từ em ơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hai hai này nó bật ulti nữa nhá từ từ từ từ anh tạo góc anh yêu tạo góc rồi chết rồi chết rồi thằng này chết rồi thằng này đi rồi thằng này cút rồi đi này đi này đi này đi đây đi, đây đi, đánh nhau, đánh nhau cho em, đánh nhau cho em Mẹ mày, mày lâu đánh lâu cũng chết mày, mày. Lâu đánh lâu Chúa thể tê lê Chúa thể tê lê Ông Hòa đứng trên à ba cái game căng được ai à Ngoài Cái game sau 10 game đầu căng hết ta à?